con ơi ở đời nhân nghĩa làm đầu thủy chung đạo hiếu làm câu dân mình một lòng son sắt trung trinh sao cho thắm chữ vẹn tình trước sau sinh ra trên đời yêu y hạnh. đức sống nhờ coi trần con cần gạt đi ham muốn hay sân si quên thân phục nghĩa cho đành lòng nhân sáng thiện con chớ cầu nghĩ được chi hãy cứ luôn cho đi không tính toán so nghĩ đi đức phật thì chứng minh cho tâm con được an bình làm con hiếu đạo yêu vi thường tôn kính công đức bao y là mẹ cha cao vời giữa bể đời chồng luân phải nghĩ cho xong thân sớm hôm mong nhọc nhằn sầu bi tôn cha chồng mẹ quán gì gạt đi trói buộc công danh chân bước chân thanh nhàn giữa muôn vàn khổ đau hãy gắng thương yêu nhau sánh chung qua nhịp cầu chớ ham giàu để lòng đau nhân sinh tươi đẹp muôn màu con được an đi vui yên ấm con gắng chăm đi lo tu tâm luyện rèn mẹ là vầng trắng kia dịu mát mẹ dành nhị chọn tuổi son dù con giấc ngủ yên bình